À, chào mừng quý vị các bạn đến với kênh youtube của Thượng Thị Thanh thì à, trong thời gian qua Thượng Thị Thanh nhận được rất là nhiều yêu cầu à, của khách hàng là về à, thử cái bơm à, chìm nước thải có phao thì hôm nay à, Đường Thị Thanh sẽ làm một video à, hướng dẫn cách à, lắp đặt à, cũng như là cách sử dụng của máy bơm chìm nước thải có phao thì à, như các bạn đang thấy trong à, chúng tôi đang test một con bơm có phao thì bơm này à, mục đích của bơm có phao là làm tăng cái tính tự động chẳng hạn như phao ở đây là phao đang nổi thì à, máy bơm sẽ hoạt động và bơm nước ra còn khi mà phao nước mực nước thấp phao sẽ cụp xuống và máy bơm sẽ không hoạt động đây là cái tính năng rất là ưu việt và tính năng tự động của máy bơm chịu nước thải à, có phao thì à, hiện tại là chúng tôi đang test thử à, máy bơm đang máy bơm đang bơm và chúng ta sẽ thử là để cho cái máy bơm nó sẽ bơm hết nước trong cái cái bể ra thì máy khi nào máy bơm sẽ dừng và bây giờ chúng tôi sẽ sẽ sẽ thử và đưa cái máy bơm này đưa cái nguồn nước này ra ngoài không không bơm tuần hoàn vào trong nữa giường bố chế bố dập xếp cô mua đồ cũ đổi lấy đồ mới giường bố tại thì nước đã rút xuống khá là nhiều à, thì phao cũng sẽ theo đó sẽ đi theo cái mực nước à, khi nào mực nước xuống thế thì phao sẽ, à, máy bơm sẽ ngừng hoạt động à, chúng ta cùng theo dõi là khi nào máy bơm sẽ ngừng hoạt động sử dụng quả bơm à, chìm nước thải có phao này thì à, chúng ta là có thể là để trong các cái à, bể hố ga à, chứa à, bể hố ga bể hầm cầu hoặc là những cái tầng hầm thoát nước giống như trời đang mưa âm mưa thì à, khi mà nước ngập thì máy bơm sẽ chạy ừ, khi mà không có nước à, nước không ngập thì à, máy bơm sẽ dừng hoạt động và bây giờ máy bơm đã tự tắt nha các bạn à, rất là đây là tính năng rất là tiện lợi như máy bơm à, giờ máy bơm chúng ta đang tự tắt máy bơm chúng ta đã tự tắt rồi tắt cái máy cho em à, ờ, máy bơm chúng ta đã tự tắt rồi à, thì đây là cái tính năng rất là tự động à, rất là tiện lợi à, rất là ưu việt của bơm à, chuyển nước thải à, bây giờ chúng ta sẽ bơm nước vào lại chúng ta sẽ cấp nước vào lại cái à, cái hồ cái bể và để xem là là là à, máy bơm sẽ tự hoạt động là như thế nào nhé à, bây giờ chúng ta sẽ cấp nước vào lại cái cái bồn cái bể chứa à, xem mà nước sẽ à, phao nó sẽ nổi lên và cái máy bơm sẽ chạy lại đây chúng ta sẽ cấp à, đang cấp nước vào bể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 nên là cái lượng nước bơm vào nó hơi lâu tí các bạn các bạn thông cảm cái đó là chơi cái bể này năm mươi hay quê tao biết Thank you. 有。 bơm nó tắt bơm để cho nó tắt tắt không rồi, rồi bơm nước có lại có nãy tắt không cạn luôn hay gì vậy không sao sao bơm ra lâu vậy ai biết không xong giờ nó không bơm không cạn chưa nổi thẳng lên mới được thẳng, đứng, đứng luôn đứng vào luôn mới được đi ra quay Ô xe của ai đợi xích vô giùm cái đi Ủa lúc kia lấy bên đây à và như vậy là máy bơm đã hoạt động trở lại nha các bạn à, khi mà phao đã nổi lên thì à, máy bơm sẽ tự hoạt động trở lại rất là rõ ràng à, rất là tiện lợi thì chúng tôi à, à, xin là lưu ý là ở cái video này à, khi mà lắp máy bơm à, có phao á, thì chúng ta sẽ à, chừa một cái khoảng trống khoảng trống à, vừa đủ à, đủ để mà phao này đủ để cái phao này nó nổi và nó tắt chẳng hạn như là chúng ta đừng có đào ừ, bỏ một cái hố thì nó nhỏ quá thì thì phao này sẽ nó không nó không nổi lên và nó không có cái, cái diện tích để nó nổi và nó tắt thì thì khi đó là cái máy bơm nó không có hoạt động được nha các bạn thì đây là cái lưu ý à, để mọi người là chú ý khi mà mà chúng ta à, sử dụng lắp đặt và sử dụng cái máy bơm à, chỉnh nước thải à, có phao này và như vậy thì chúng ta cũng đã tìm hiểu sơ qua về cái cách lắp đặt cách sử dụng như là cái à, các tính năng và cái ưu điểm của máy bơm à, chìm nước thải có phao thì à, chúng tôi xin kết thúc cái video này ở đây à. giùm em cái cái tắt cái cái chị bay xuống tắt cái chị bay xuống rồi